Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn ngày mới. Hiện nay tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến hết sức phức tạp khó lường. Các thế lực thù địch đang ra sức lôi kéo, thực hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Những tác động của mặt trái kinh tế thị trường đã làm thay đổi nấc thang giá trị đạo đức cách mạng. Song, giá trị lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ phải tuyệt đối tránh bệnh quan liêu, mệnh lệnh, phải hết sức chống bệnh hình thức, chống lãng phí tham ô, được Đảng ta quán triệt thực hiện nghiêm túc và phát huy mạnh mẽ trong công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ ở tất cả các cấp, các ngành và cả trong sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ phải luôn coi trọng việc khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chú trọng đào tạo bồi dưỡng phẩm chất đạo đức trong sáng, kiến thức chuyên môn, trách nhiệm với công việc là vấn đề quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết.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 cải tổ bộ máy tư pháp, giao thông, công chính, nội vụ tổ chức ngày 11 tháng 4 năm 1950. Thực hiện chỉ huấn của người, Đảng ta đã có nhiều chủ trương, chính sách đoàn kết, tập hợp và động viên không chỉ sức mạnh toàn dân tộc mà còn quy tụ được sự ủng hộ của kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, các nước anh em và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, tạo thành sức mạnh tổng hợp để chiến thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giành độc lập thống nhất nước nhà thành tiệu của hơn 30 năm đổi mới, của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, những kết quả bước đầu của các phong trào, cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, quốc gia khởi nghiệp những năm qua là một minh chứng về sức mạnh to lớn của các chủ trương, đường lối đúng đắn, hợp lòng dân và được nhân dân đồng tình ủng hộ, đúng như bác đã khẳng định. Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Học tập và làm theo lời bác dạy cán bộ chiến sĩ quân đội thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, tích cực làm tốt công tác dân vận, nhất là ở vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn, tuyên truyền sâu rộng về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để nhân dân hiểu, tin và thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới thấu triệt lời bác dạy, cấp ủy, chỉ huy cơ quan đơn vị các cấp trong toàn quân, chú trọng làm tốt việc nghiên cứu, điều tra, khảo sát thấu đáo đặc điểm, tình hình của đơn vị, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, tâm tư, nguyện vọng và khả năng của bộ đội để ban hành nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện kiêu ngạo, tham ô, lãng phí, quan liêu, xa rời quần chúng, độc đoán, gia trưởng, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Hội nghị toàn thể lần thứ 11 của Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản trong phiên họp thứ 25 ngày 11 tháng 4 năm 1931 quyết định công nhận Đảng Cộng sản Đông Dương là một chi bộ độc lập của Quốc tế Cộng sản và sẽ đưa ra thông qua tại Đại hội lần thứ 7 Quốc tế Cộng sản. Sự kiện trên đánh dấu bước trưởng thành nhanh chóng của Đảng Cộng sản Đông Dương trong quá trình lãnh đạo cách mạng, đồng thời có tác dụng động viên, cổ vũ toàn đảng, toàn dân ta trên con đường đấu tranh cách mạng. Ngày 5 tháng 8 năm 1935, Đại hội lần thứ 7 Quốc tế Cộng sản ra nghị quyết kết nạp vào Quốc tế Cộng sản một số đảng Cộng sản, trong đó có Đảng Cộng sản Đông Dương. Từ đây, Đảng Cộng sản Đông Dương chính thức là phân bộ của Quốc tế Cộng sản. Để trả đũa các cuộc tiến công nổi dậy của quân và dân ta ở miền Nam, đế quốc Mỹ đã liều lĩnh cho máy bay, tàu chiến, leo thang đánh phá miền Bắc – với ý chí quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, ngày 11 tháng 4 năm 1972, chính phủ ta đã ra tuyên bố lên án và bóc trần bộ mặt xâm lược ngoan cố và hiếu chiến của Mỹ. Tuyên bố có đoạn viết, nhân dân Việt Nam quyết đánh, quyết thắng và nhất định sẽ đánh bại hoàn toàn chính sách Việt Nam hóa chiến tranh. Không một sức mạnh tàn bạo nào, không một sự đe dọa láo xược nào lay chuyển được quyết tâm của nhân dân Việt Nam chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Ngay sau cách mạng tháng 8 thành công năm 1945, ngày 11 tháng 4 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có thư kêu gọi điền chủ nông gia Việt Nam tham gia hợp tác xã nông nghiệp. Trong thư bác Hồ đã viết, Việt Nam là một nước sống về nông nghiệp, nền kinh tế lấy canh nông làm gốc, nông dân giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh, nông dân muốn giàu, nông nghiệp muốn thịnh thì cần phải có hợp tác xã. Hợp tác xã là hợp vốn, hợp sức với nhau Vốn nhiều, sức mạnh thì khó nhọc ít mà lợi ích nhiều. Trong thư người còn viết, Hợp tác xã nông nghiệp là một tổ chức có lợi to cho nhà nông. Nó là cách tranh đấu kinh tế có hiệu quả tốt nhất để giúp vào việc xây dựng nước nhà. Hợp tác xã nông nghiệp là một cách làm cho nhà nông đoàn kết, làm cho nhà nông thịnh vượng. Hợp tác xã nông nghiệp giúp cho nhà nông đạt đến mục đích đã ích quốc lại lợi dân. Người tha thiết kêu gọi hỡi đồng bào điền chủ nông gia, anh em ta ai chẳng mong được đầy đủ, giàu có, ai chẳng mong có nước thịnh dân cường. Vậy chúng ta hãy mau mau chung vốn góp sức, lập nên hợp tác xã nông nghiệp ở khắp nơi, từ làng mạc cho đến tỉnh thành, đâu đâu cũng phải có hợp tác xã. Với những cơ sở và ý nghĩa to lớn của ngày 11 tháng 4, ngày 27 tháng 7 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 1268 QĐ-TTG công nhận ngày 11 tháng 4 hàng năm là ngày Hợp tác xã Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trải qua các thời kỳ phát triển khác nhau, phong trào hợp tác xã ở Việt Nam đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng trong mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước, đặc biệt là những đóng góp cho công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Phát huy truyền thống 76 năm qua, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã tiếp tục đẩy mạnh quá trình củng cố, đổi mới, phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh, tận dụng những cơ hội vượt qua khó khăn, thách thức để hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế, đóng góp ngày càng nhiều vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Ngày 11 tháng 4 năm 1924, trong thư Nguyễn Ái Quốc gửi Ban chấp hành quốc tế Cộng sản đưa ra nhận xét những thuộc địa của Pháp nói chung và Đông Dương nói riêng ít được biết đến trong giới vô sản và cộng sản – quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Pháp rất ít được thông tin về những gì xảy ra ở những thuộc địa đó. Thư vạch rõ, nếu chúng ta muốn hoạt động một cách có ích về vấn đề thuộc địa thì nhất thiết phải bắt liên lạc với các thuộc địa đó, đồng thời cho rằng chuyến trở về Việt Nam theo dự định sẽ là một chuyến đi để khảo sát và nghiên cứu với mục tiêu thiết lập mối quan hệ giữa Đông Dương và quốc tế Cộng sản. Ngày 11 tháng 4 năm 1950, bác chủ tọa phiên họp của Hội đồng Chính phủ thảo luận nhiều vấn đề quan trọng. Kết thúc phiên họp, bác nhắc nhở, chúng ta đang chuẩn bị mọi mặt về quân sự, chính trị, ngoại giao để chuyển mạnh sang tổng phản công, phải làm tốt công tác động viên nhân dân, không động viên được dân thì kế hoạch hay mấy cũng hỏng, lúc nào mọi kế hoạch đến tận dân, dân thực hiện, lúc đó mới thật là tổng động viên. Ngày 11 tháng 4 năm 1964, bác trả lời bạn đọc trên báo Nhân dân đặt câu hỏi làm thế nào để thực hiện mỗi người làm việc bằng hai. Đây là nội dung bác phát động từ hội nghị chính trị đặc biệt. Bác giải thích rằng làm việc bằng hai không có nghĩa là kéo dài giờ lao động gấp đôi mà bất kỳ làm công việc gì đều phải cố gắng nâng cao ý thức làm chủ và tinh thần trách nhiệm, có tinh thần cố gắng gấp bội, ra sức phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm mục đích làm được nhiều, nhanh, tốt, rẻ Ngày 11 tháng 4 năm 1966, bác đến thăm và nói chuyện với hội nghị tổng kết 3 năm xây dựng tri bộ và đảng bộ cơ sở 4 tốt. Sau khi động viên những kết quả tích cực của cuộc vận động, bác cũng phê phán Tệ hơn nữa là trong những chi bộ ấy có một số đảng viên và cán bộ có cả cán bộ cao cấp, cán bộ lãnh đạo, quan liêu, mệnh lệnh nặng. Đảng cần phải thi hành kỷ luật nghiêm khắc những cán bộ mắc sai lầm đó.